Sendavuntalangana Sora konsum shayi e Nang nara ai ugan kwai sai Sendavunde sachari Sendavuntalangana Sora konsum shayi e Nang nara xa sen ga bum de sa chai bi bum som shi cha rau pyo sha ra sen ga bum chu sha nang sa chai jang khap tao ra ra sen ga bang la la sen bum ta la nga na so ra kon som chai e Nàng nara ai u gan say, ugan bersai Sehingga bunde sacari Om Sam Shi 샤 로교 샤라 생각 멈추샤 nàng sa chạy giá khắp tàu la la sen ga brang la nga sen ga bum ta la nga na so ra con som sai e nàng na ra ai u kan bai sai 생자분의셋째리생자분탈랑하나소라콘섬샤이에남나라아이우간벌샤생자분의셋째리남나라아이우간벌샤생자분의셋째리